xin chào, chúng ta lại gặp nhau Hôm nay của bạn như thế nào? Có vẻ được gì chưa? Nếu có vẻ các bạn có gặp phải rắc rối nào khác không? Nếu có thì đây chính là lý do mình quay video lần này Giúp cho các bạn giải quyết trong cái khâu là quản lý sắc độ và cách đi màu vào trong họa tiết Sao cho chính xác Các bạn cùng theo dõi nha À, quên giới thiệu các bạn đây là cái bạn khán giả trung thành của mình nè Đây chính là em Pop Thôi nè, mình đi thôi Dược Đúng Lời Hứa thì video ngày hôm nay của mình sẽ giúp cho các bạn có được cái khả năng quan sát cũng như là điều chỉnh sắc độ và màu sắc giúp cho các bạn có thể cải thiện được cái kỹ năng vẽ môn trang trí màu của mình và để làm được điều đó chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem trong khâu quản lý sắc độ và màu sắc này có những điểm nào đáng lưu tâm Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với phần sắc độ trước nhé về phần sắc độ thì chúng ta có rất là nhiều thứ để nói nhưng ở đây mình sẽ làm rõ một cái vấn đề đó là các bạn xử lý sắc độ trong bài bị loãng sắc loãng sắc tức là sao tức là các mảng hình các vùng khác nhau trong bài các bạn để sắc độ nó bị bằng nhau và hoặc có thể các bạn ờ, tưởng tượng như là những cái sắc sáng trong bài mình để nó giống nhau hết và nó dàn trải hết trong bài thì đó chính là loãng sắc loãng sắc sẽ gây nên tình trạng là nó uh, gây mất trọng tâm và gây mất điểm nhấn trong bài ở đây mình có hai hình Ờ, mẫu cho trước và hình thứ nhất là mình vẽ theo cái cách mà mình xử lý sai về sắc độ nó gây nên tình trạng loãng sắc và hình thứ hai là mình xử lý theo kiểu là đúng chuẩn hơn à, có được điểm nhấn hơn ở ờ, hình thứ nhất các bạn quan sát thì những cái hình tròn này nè ba à, cái hình tròn này nè mình đã diện cho cái à, họa tiết trong bài ví dụ như cái này là họa tiết chính đi thì hai cái này là hai cái họa tiết phụ mảng đen đen này là mảng nền này mảng tối nhất trong bài này và cái mảng ba mảng mà bị cắt nửa này là những cái mảng chuyển trên nền hoặc là các mảng phụ khác thì ở đây các bạn quan sát thì mình chọn cái nền là nền tối cho nên cái họa tiết chính của mình tức là cái này là sáng nhất tuy nhiên trong quá trình xử lý sắc độ thì mình để lọt cái ánh sáng ra ngoài cái phần uh, mảng chi trên nền tức là mảng này và mình vô tình để cho cái mảng này nó bị bằng độ với họa tiết chính hay là nó cũng gần gần độ với các ờ, họa tiết khác trong bài thì mình thấy đó có phải là mình bị mất cái điểm nhìn vào hai cái này không mà mình phải nhìn vào đây không thì đây chính là cái mà chúng ta uh, gặp phải rất là nhiều và để xử lý tốt hơn chúng ta sẽ quay về bài thứ hai tức là cái hình này vậy thì cái mảng mà nó khác nhau như thế này và nó phụ như thế này thì nó phải sao cho sắc độ nó gần với nền và chúng ta tập trung những cái điểm sáng vào họa tiết thôi đặc biệt là điểm sáng vào họa tiết chính và khi nhìn vào bài như thế này các bạn có thấy là ờ, mình nhìn vô mình thấy có sự chuyển động của các độ đậm nhạc trong bài ví dụ từ nền ta thấy được nó chuyển dần dần sáng dần dần dần dần từ các mảng phụ này từ nền đến ba phụ và từ họa tiết phụ lên họa tiết chính và cái điểm nhấn trong bài của mình chính là họa tiết chính Ngoài ra mình có một cái bài vẽ khác để các bạn có thể hình dung rõ hơn nữa Thì các bạn để ý sao ha Đây Đây là một cái ờ, ví dụ khác về cái việc xử lý sắc độ bị loãng sắc Thì ờ, đây là cái ờ, bài vẽ của học trò của mình Thì trong lúc mà làm việc với các bạn đó thì mình luôn yêu cầu các bạn là phải làm một cái bảng đen trắng để mình có thể tìm và xem coi là cái vị trí đậm nhạc trong bài mình đặt ở đâu và sắc độ nó như thế nào là hợp lý trong bài này của bạn đó thì ờ, bạn xử lý các mảng hình trong bài rất là ok và khi lên sắc độ thì bạn gặp vấn đề là các sắc sáng trong bài nó bị chạy đều quá và các bạn có để ý là những cái phần sáng như là chỗ lá bên hai bên hông mình nè à, và cái mảng nền liên kết từ góc ra họa tiết á, nó bị sáng quá mức cần thiết vì thế mà mình nhìn vào đó chúng ta sẽ bị uh, giảm đi cái họa tiết chính của mình nó bị giảm đi cái cái điểm nhấn và khi uh, sử dụng cái sắc độ như này cái bài sắc độ như này mà chúng ta đưa lên bài vẽ thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng như thế này đây bạn nhỏ này xử lý ờ, màu sắc thì rất là tốt màu rất là trong và tươi bắt mắt tuy nhiên cái phần sắc độ của bạn thì nó hơi va vấp một tí các bạn có thể thấy đó thì cái phần phụ như thế này ngay góc này nè mà mình đã chỉ trước đó như phần hai bên này nè nó quá sáng nó quá tươi sáng đi nó quá đẹp đi thì cái phần chính của mình nó sẽ bị lu mờ chẳng hạn như con cú mèo đây thực tế con con này cái màu này rất là đẹp nhưng mà do cái mảng phụ ngay góc và mảng này nè nó sáng đẹp quá thành ra cái con này nó bị chìm hẳn nhiều hơn Đó. và cái bài này bạn này à, đang làm và chưa hoàn thiện cho nên các bạn có thể thấy những cái đốm tròn này nè bạn chưa tô xong mà mình đã lôi ra để làm mẫu cho cái video này rồi thì à, đó là cái mà lý do mà chúng ta phải xử lý sắc độ cho nó ok rồi chúng ta mới đi màu và có một cái cách thứ hai để chúng ta kiểm soát được sắc độ mà mình không cần phải làm bảng đen trắng thì các bạn hãy uh, sử dụng cái ứng dụng camera trên máy của mình á các bạn mở camera lên và mình điều chỉnh qua cái chế độ chụp hình bằng cái bộ lọc đen trắng á ví dụ đây có một số điện thoại thì nó ghi là đơn sắc còn điện thoại này của mình thì nó ghi là chế độ chụp là trắng đen và các bạn sẽ ly camera về phía bài của mình các bạn có thể thấy được cái màu sắc trong bài này nó chuyển về đen trắng và mình có thể quan sát được chỗ nào nó bị sáng quá mức cần thiết hoặc là chỗ nào nó bị tối quá mức cần thiết và các bạn thấy như mình nói không những cái sắc sáng ngay góc này nè nó sáng quá nhiều đi đó nó cướp mất cái độ sáng cần thiết vào họa tiết thì đây chính là những cái nội dung về phần sắc độ mà mình muốn chia sẻ chúc các bạn có thể giải quyết thành công bài của mình còn về khâu kiểm soát màu chúng ta có 3 điều cần lưu ý sau đây thứ nhất các bạn phải uh, kiểm soát số lượng màu trong bài không được vượt quá 5 màu cái thứ hai là mình phải để trong bài mình có những cái mảng màu trung gian và cái thứ ba là chúng ta phải để các mảng phụ hay là họa tiết phụ không được ờ, tươi hơn không được bắt mắt hơn mảng chính bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái phần đầu tiên của cái khâu này đó là làm cách nào để đọc số lượng màu trong bài sau lưng mình đây là bài vẽ của học viên Peak Studio và chúng ta sẽ cùng đến xem là trong bài này ờ, có bao nhiêu màu hiện hữu trong đây ấn tượng đầu tiên chúng ta nhìn vào bài này chúng ta thấy ờ, có rất là nhiều màu xanh và nó đập ngay trước mắt chúng ta Tuy nhiên dù có nhiều màu xanh như vậy thì các màu xanh đó nó vẫn phải phân loại và gộp về chung cùng một hệ Chẳng hạn như các màu xanh mà nó ngã về xanh dương như thế này ờ, Các bạn thấy đây ở khoảng này như màu xanh ở mảng này đây Xanh tối này, xanh dương mà ngã đây Hay là xanh sáng như thế này Ở khu này hay xanh này hay là xanh bên này nè đó có rất là nhiều kiểu xanh nhưng mà nó được liệt kê vào một cái hệ là hệ xanh ngã về xanh dương chúng ta đã có một màu đầu tiên cái thứ hai là các màu xanh mà nó ngã về xanh lá có trong bài này chẳng hạn như xanh này nè xanh lá tươi nè xanh rêu nè xanh lá ngọc nè xanh ngã về vàng nè hai những màu xanh như thế này đây thì các màu đó được tính vào một cái hệ đó là à, xanh ngã về xanh lá chúng ta lại có thêm một màu thứ hai tiếp tục chúng ta quan sát chúng ta thấy trong bài này nó lại có thêm cái màu mà nó à, ờ, trầm trầm ví dụ như là màu màu nâu trong bài đây ví dụ đây mã này hay là mảng trên nền hoặc là mảng này hay là mảng này hoặc là mảng ờ, trên tay của nhân vật đây vân vân hay là mảng này thì đó được tính vào một hệ màu đó là hệ màu nâu nhưng mà nâu trong bài này là nâu ngã lạnh và nó à, hơi chút xanh lá ờ, nhưng vẫn là màu nâu thì chúng ta sẽ có thêm màu thứ ba tiếp tục chúng ta quan sát trong bài này nó lại có thêm một màu ờ, khác đó là màu mà ờ, tác giả bài này đã đưa vào cái phần điểm nhấn đó là những các màu hệ màu màu cam màu be cam thế này như trên tay đây màu đây màu kể cả màu nó hồng hồng cam cam thế này thì cũng được tính là một màu này màu này nè hay màu này nè đó là màu trên đây áo quần cũ nhân vật đây là màu này thì nó được liệt kê vào chung một màu đó là màu hệ da da cam chúng ta có màu thứ tư và cuối cùng đó là hệ màu tím tím trong bài ví dụ như là trên cái nón này hoặc là trên cái nón nhân vật này mặc dù hai tím này nó khác biệt nhau một chút nhưng mình vẫn phải liệt kê nó thành một màu vậy thì trong bài này nó đã có 5 màu và chúng ta thử, thử đếm xem là trong bài vẽ của mình á thì à, có bao nhiêu màu nhé và để kiểm soát màu của mình nó ờ, không vượt quá tới màu thứ sáu chúng ta phải làm sao để cho bài mình nó có cái ờ, màu trung gian và chúng ta sẽ bước qua phần thứ hai đó là ờ, cách tạo ra màu trung gian và một bài không có màu trung gian thì nó sẽ như thế nào về cách tạo ra màu trung gian cũng như là một bài vẽ mà không có màu trung gian thì nó sẽ như thế nào Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu xem khái niệm về màu trung gian là gì. Màu trung gian là màu được tạo ra bởi các mảng màu trong bài. Theo đó chúng ta sẽ pha trộn các mảng màu này với nhau và từ đó sẽ tạo ra được màu thứ ba. Đó chính là màu trung gian. Màu trung gian có vai trò quan trọng trong bài trong việc là liên kết các mảng màu với nhau làm cho chúng có tính liên kết và thống nhất hơn. Vậy thì một bài mà không có màu trung gian thì nó sẽ như thế nào? Ở đây mình có hình minh họa và mình sẽ minh ờ, họa rõ hơn cho các bạn Ờ, hiểu về cái ờ, vấn đề về màu trung gian bây giờ mình sẽ lấy một cái ờ, góc nhỏ trong bài vẽ này để ví dụ cho các bạn xem thử cái mảng màu trung gian được tạo thế nào và nếu không có thì nó sẽ như thế nào ví dụ như là phần trọng tâm của bài vẽ này đây thì bạn này bạn có vẽ một cái mảng hình những cánh hoa ở phần trọng tâm có dáng như thế này theo đó bạn cho một cái mảng khác nối từ trong họa tiết ra chồng lên cái mảng hình bông hoa đó và mảng hình đó màu xanh như thế này thì hai hình này khi mà chồng lắp lên nhau nó sẽ tạo ra một mảng thứ ba là mảng này các bạn nhìn đây thì trên cái mảng này này nó chính là cái mảng trung gian và cái màu mà mình tô lên đó chính là màu trung gian đây là một cách để tạo ra màu trung gian trong bài tuy nhiên các bạn quan sát đây màu mà bạn này tô nó là màu vàng và nó không hề liên quan tới hai màu này nhìn vô không thấy được cái màu này có ảnh hưởng bởi màu này hay là màu vàng này không hề có ảnh hưởng của màu xanh này mà nó là một màu hoàn toàn khác đó. và chúng ta có cảm giác như là cái miếng màu này nó bật ra khỏi không gian của hai cái mảng cho trước đó chúng ta còn có một cái cảm nhận khác nữa đó là hai mảng màu này đặt cạnh nhau mặc dù có mảng liên kết mặc dù có mảng trung gian à, nhưng mà nó bị tách biệt ra nó không có một chút liên quan gì cả rồi một ví dụ khác chẳng hạn như là ở phần góc này đây các bạn thấy đó thì uh, mình có một cái lưu ý nữa là cái mảng trung gian hay là cái màu trung gian được tạo ra à, không phải là chỉ do là chúng ta đặt các mảng màu mảng trung gian mà ra mà chúng ta có thể à, đặt những cái mảng gần nhau và chúng ta tạo màu pha với các mảng màu cạnh nhau với nhau để tạo ra màu trung gian chứ không nhất thiết là phải à, màu trung gian là từ các mảng chồng lắp lên nhau là ra nhé ví dụ như hai mảng màu này à, các bạn quan sát dùm mình thì hai màu này các bạn thấy một là màu nâu nâu cam cam như thế này và một là màu xanh dương như thế này rất là rõ như thế này à, đáng lý ra bạn nên xử lý màu xanh dương này có một chút cái màu cam nâu này vô hoặc ngược lại màu cam nâu này nên pha một chút màu xanh dương này vào à, để cho hai màu này nó có sự tương tác qua lại hoặc là có sự chuyển màu thì đó gọi là chuyển màu trung gian đó cho nên bạn không làm được điều đó mà các bạn thấy đó hai cái màu này hoàn toàn tách biệt và chúng ta thấy nó bị phơi ra bị tách ra rất là khó nhìn à, vì thế à, mình muốn các bạn rút kinh nghiệm cho mình là một bài vẽ chúng ta phải ta tìm cách nào đó làm thế nào đó để không chỉ là có các mảng trung gian mà chúng ta còn phải tìm các màu trung gian trong bài nữa thì cái bài vẽ mình mới hài hoa. Phần cuối cùng của video ngày hôm nay là mình sẽ nói rõ thêm về vấn đề màu ở các mảng phụ hay là họa tiết phụ không được phép tươi hơn, không được phép bắt mắt hơn mảng chính. Hay nếu có khác chúng ta sẽ xử lý màu ở các mảng này, nó phải nhường nhịn cho mảng chính. Bây giờ mình sẽ ờ, lấy luôn cái bài hồi nãy để ờ, minh họa cho các bạn xem luôn. Đầu tiên tôi sẽ ờ, tìm cái mảng chính trước cái đã. Ví dụ đây là mảng chính của bạn này, trên cái mảng chính này, hình trái quạt này trên cái bảng chính bạn đặt họa tiết chính của bạn đây và chúng ta quan sát à, đầu tiên là bạn à, có đặt cái màu của họa tiết chính là màu nóng và bạn xử lý à, màu trên các mảng nền là màu lạnh thì cái đầu tiên cái tương quan như vậy cái nền tảng như vậy là ổn à, tuy nhiên chúng ta quan sát kỹ hơn nữa chúng ta sẽ thấy à, cái màu của cái mảng chính bạn xử lý nó bị đục bị bạc và bị mắc màu à, các bạn quan sát tại sao mình lại nói như vậy thì chúng ta hãy cứ lấy một màu ở họa tiết phụ hay là mảng phụ chúng ta so sánh đối chiếu nhé ví dụ cùng là màu da cam màu này với màu này cùng là màu da cam tuy nhiên màu chỗ bên ngoài này, nó lại rất là tươi rất là đẹp rất là xinh rất là bắt mắt hơn so với màu da cam ở trên này các bạn quan sát qua cái à, màn ngắm kính các bạn thấy là cái màu này nó gần như là chìm nghỉm không nó như là chìm nghỉm luôn đấy thứ hai các bạn quan sát dùm mình như là cái màu ờ, đỏ đỏ nâu nâu ờ, và đỏ đỏ tím tím như thế này các bạn quan sát mình nó bị tối hơn nó bị trầm hơn so với những cái màu đỏ khác ví dụ mình có thể so sánh với màu đỏ ờ, đỏ cam ở chỗ cái phần trọng tâm này cái màu này nó còn nổi hơn cả cái màu của họa tiết chính nữa như thế là không ổn hoặc các bạn có thể so với màu đỏ ở bên này rất là tươi rất là đẹp thì như thế là không ổn thế nào thứ hai nữa mặc dù là bạn giải quyết cái màu họa tiết là màu nóng nhưng mà các màu lạnh ở chỗ khác trong bài nó lại đẹp hơn rất nhiều so với ờ, màu nóng của họa tiết chính chẳng hạn như các bạn quan sát thấy dùm mình cái phần này nè có phải là các bạn thấy ờ, cái màu lạnh này bạn giải quyết sắc độ rất là đẹp chuyển màu rất đẹp từ nền đi lên ờ, màu rất là trong rất là xinh rất là tươi và cái góc này nó tha răng nó đưa vào đây thì còn ổn chứ mà nó ở góc ngoài này mà nó tươi nó đẹp như vậy nó xinh lung linh như thế này thì nó đang giành giật với con này đúng không và cái góc này nó lại ở bên ngoài nữa thì nó không được phép đẹp đến như vậy ờ, đẹp quá thì nó tranh chấp với họa tiết chính của mình thì sao tiếp nữa các bạn cũng để ý cái màu mà mình vừa mới uh, uh, chỉ ra lúc uh, cái phần mà, mà mà màu trung gian đó mà màu xanh này này cũng quá tươi là cũng không có được đúng không hay là màu xanh ở đây nó còn bằng màu xanh ở ngoài đây luôn này, thậm chí nó còn sáng đẹp hơn cái màu xanh của cái uh, mảng chính luôn á như thế là không ổn tí nào chúng ta lưu ý uh, chúng ta giải quyết một bài vẽ làm thế nào để cho cái họa tiết chính của mình phải nổi bật tại vì đề thi là đề cho ra họa tiết đề yêu cầu họa tiết chứ không có đề không có đề nào mà yêu cầu họa tiết phụ hay là họa uh, nền, nền này kia hết trơn á mà người ta yêu cầu họa tiết làm rõ họa tiết cách điện họa tiết thật là đẹp và nếu như mà mình uh, không giải quyết được điều đó thì đương nhiên cái điểm số của mình sẽ thấp hơn người khác và để cải thiện các bạn phải sao phải thay đổi chúng ta phải làm sao để nó họa tiết hơn đó. thì đây là cái uh, nội dung mà mình muốn chia sẻ để các bạn có thể cải thiện cái à, cái kỹ năng bạn của mình